hai xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thi Thiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay á, là à, mình sẽ làm một bữa trưa đơn giản thôi Tại vì hôm nay có chồng mình ở nhà Mà tí nữa là chồng mình phải đi công ty với mọi người Mà bà nội của Peter thì ở đây cũng được một tuần rồi á Mà ngày nào mình cũng <laughs> cho ăn cơm á Nên là bà nội Peter cũng à, hơi à, chán cơm với mọi người Nên là mình uh, uh, mua pate của hàng xóm mình á uh, cái chị hàng xóm bán ba tê à, nên là mình mua ít ba tê về ờ, để cho bà ăn với bánh mì ấy mọi người tức là mình mua một uh, uh, bánh mì sandwich nè mình cứ để trong tủ lạnh thì bà có đói thì bà ăn à, bà chán cơm thì bà ăn à, nay mình mua thêm uh, bánh mì này để quét với ba tê ăn cho mẹ chồng mình ăn á mình không hôm nay mình không có nấu cơm mẹ chồng mình <laughs> chán cơm rồi đó, thì bây giờ mình uh, sẽ chiên trứng á để ăn với lại bánh mì với ba tê đơn giản thôi mọi người Sau rồi mình chạy ra ngoài bắt hái xanh á mình mua uh, uh, thịt sông cói nè ba loại sông cói nè cái này thì chỉ khoảng tầm ờ, năm mươi mấy ngàn đó mọi người thường là sáu mươi mấy ngàn hôm nay có giảm giá thì còn năm mươi mấy ngàn mua bắt bắt bắt hái xanh nha mọi người đó, bây giờ mình sẽ chiên trứng chồng với lại mẹ chồng mình đang à, coi tivi á hơi ồn nên mọi người thông cảm nha <laughs> Peter hiện đang khóa Được. trứng này á mọi người là ba mẹ mình à, mang từ dưới quê lên á là trứng nhà gà nhà nuôi xong đẻ trứng ra mọi người rất là ngon rất là béo thơm luôn trứng gà ta đó thì à, à mẹ chồng mình ăn xong rồi mẹ chồng mình thấy thích lắm tại vì nó có mùi thơm với lại nó béo hơn á bây giờ mình sẽ chiên ờ, trứng này trứng gà ta mình sẽ lựa cái trái nào cũ mình chiên trước chắc mình chiên khoảng tầm ờ, năm trái đi tớ cũng thích ăn trứng nữa nếu mà 6 trái đi nếu mà dư thì để tối ăn mình sẽ cắt cho tủ lạnh cắt cho tủ lạnh thì sẽ để được lâu hơn đó mọi người à. mẹ chồng mình à, cũng dễ ăn lắm mọi người không có có có khó ăn đâu nếu mà mọi người có thấy bếp nhà mình bừa bộn thì mọi người thông cảm cho mình nha mình làm lẹ để cho chồng mình à, ăn rồi đi à, đi công ty với mọi người mẹ chồng mình á là thường ở bên ăn á là sẽ ờ, ăn ờ, khoai tây hoặc là ăn mì hoặc là ăn ấy mọi người không ăn cơm mỗi ngày như mình mình là ở Việt Nam mình là ngày nào cũng ăn cơm hết nên là bà bà sợ <laughs> sợ cơm luôn bây giờ mình sẽ đi rửa dưa leo hiện tại là mẹ chồng mình không có chăm được Peter á mọi người nên là mình không có đi làm được mẹ chồng mình à, bị à, đau lưng á nên là bây giờ là mình sẽ vẫn à, chăm sóc Peter cho Peter ăn bà chị bà sẽ giúp mình rửa chén và phơi đồ chảo nóng rồi mình sẽ cho một ít dầu vô cái này là mình mua đợt mình đi chợ hạnh không tây mọi người xong rồi mua được cái chảo này nè ở đây nó có hai cái lỗ để mình chiên chiên, chiên trứng ở đây thì mình sẽ chiên uh, thịt xông khói mọi người chiên sơ sơ cho nó ngon nay mình sẽ có ba rọi xông khói này bánh mì ăn với lại ba tê ba rọi xông khói dưa leo và mình mua thêm mấy quả cà chua mọi người ăn cho nó tươi mát mình thấy cái ba rọi xông khói này rất là tiện luôn nha mọi người chiên từng miếng từng miếng một đi bạn nhỏ lửa lại mình rất là thích cái cái chảo này luôn đó mọi người chiên trứng xong rồi uh, chồng mình với lại mẹ chồng mình thích ăn um, ba rọi xong khói á nên là mình vừa chiên được ba rọi xong khói luôn Đó. mình uh, cái này là muối tiêu lá chanh á mình rắc một chút lên ờ, lên trứng là ok nha là thơm rồi bây giờ mình sẽ đi ờ, hấp bánh mì rồi, bánh mì này mình mua ở ngoài tiệm mình chỉ hấp lại để cho nó nó nóng nó giòn nó thơm thôi mình không có hấp ba rọi tại vì ba rọi mà ơ mình không có bỏ vào nồi chiên không dầu cho ba rọi mọi người nó sẽ mình có làm một lần rồi mà nó không có ngon cái thôi mình thích chiên như vậy hơn nó thơm hơn bây giờ mình sẽ cắt cái này ra cắt làm ba đi American Đấy, bánh mì này bánh mì là mình mua bánh mì đặc ruột đó mọi người mọi người ơi mọi người có yêu quý kênh uh, ờ, TV cuộc sống Sài Gòn thì mọi người cho mình một uh, like một đăng ký để mình uh, sớm đạt được uh, uh, 10.000 đăng ký nha mọi người 10.000 subscribe nha ở nhà thì bữa nay mình chỉ có ở nhà chăm em chăm Peter thôi á cũng không có làm gì ra tiền hết trơn á thì có gì mọi người ủng hộ kênh mình nha mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn bây giờ mình sẽ chiên trứng cắt trứng ra mọi người có câu hỏi hay có thắc mắc gì á thì mọi người cứ bình luận ở dưới cho mình nha thì à, mình sẽ trả lời mọi người khi mà mình có thời gian thì mình sẽ trả lời mọi người nha mình sẽ bỏ thêm uh, phô mai con bò cười nữa nha cho nó ngon đó Trời ơi, thơm quá mọi người ơi rồi miếng sông hói này của mình được rồi nè cắp ra dĩa bây giờ mình sẽ cho miếng mới vô nhanh gọn lẹ nấu đồ tây là nhanh gọn lẹ mọi người ơi chỉ có nấu đồ việt nam thì <laughs> hơi lâu thôi bây giờ mình sẽ cho cái miếng trứng này ra làm nhanh cho chồng mình đi làm uh, tròn đẹp lắm mọi người mình thích xiên cái này á nhìn miếng trứng của mình này nó tròn mà nó đẹp lắm mọi người mình sẽ cho thêm miếng dầu vô để cho nó không có bị dính chảo với lại trứng nó sẽ chiên nó sẽ giòn ngon hơn going up to uh, see a psychologist and commence the long road to recovery. Should be all good. Yeah. Oh, mình để mình đi bỏ cái uh, bánh mì này vào máy nồi chiên không dầu mọi người. mình sẽ chuẩn bị dưa leo và cà chua nha mọi người Mấy bữa nay ấy, mình làm mình ở nhà mình nấu cơm cho mẹ chồng mình ăn thôi Nấu cơm theo kiểu của người Việt Nam mọi người giống như là cá kho này Mình có làm video về nấu cá kho cho mẹ chồng mình ăn đó rồi à, hôm qua là đi qua nhà hàng xóm để ăn à, chị đó mời mời mình ăn cơm hôm qua là chồng mình đi làm xong rồi chị có mẹ mình với lại chị có mẹ chồng mình với mình ở nhà nên là chị hàng xóm mới mời mình qua ăn cơm chung cho vui á tại vì chị hàng xóm cũng ở nhà có mình với lại bốn đứa con mà chồng cũng đi làm á mọi người cái là qua ăn cơm chung xong rồi đó ngày nào cũng ăn cơm với mẹ mình mẹ chồng mình chán mình thì không có biết nấu nhiều đồ tay lắm chắc nấu thì cũng dở rồi rồi bây giờ mình à, lấy cái dĩa để bỏ cà chua với lại dưa leo to break light bulbs, learn how to just get fucking angled up, and then how cho miếng ờ, miếng tiêu chanh vô rồi mọi người Chứ mẹ chồng mình cũng thích ăn nữa mẹ chồng mình thì cũng dễ ăn thôi bà cái gì cũng ăn được hết mọi người nhưng mà chân gà thì không thích ăn nha không biết ăn chân gà chắc một trái cà chua mọi người, ơi xong mình cắt mấy miếng dưa leo nào. dưa leo này là dưa leo baby mua ở bát hát xanh luôn mình cũng không có đói bụng lắm mọi người sáng mình ăn sáng rồi thường thì mình không ăn sáng mà sáng nay mình, uh, mua ngũ cốc á để ăn với lại sữa mình thèm muốn thử xem nó ngon không á thì mình có một chén uh, sữa với lại ngũ cốc bây giờ bụng mình nó cứ lưng lưng không có đói lắm Peter Hello, chào mọi người đi Peter Chào cô chú đi Chào cô chú đi Con xin chào cô chú Cô chú ơi đăng ký cho mẹ con nha Nè <laughs> Peter nó dễ thương quá Đói bụng chưa? trà tỉnh táo với lại giảm cân luôn uống cà phê vô thì sẽ làm cho mình không có thèm ăn đó rồi bây giờ mình sẽ mang đồ ăn ra ngoài nha còn hai quả trứng nữa thôi mọi người ơi mình uh, nấu xong rồi nè bà nội uh, Peter mm. khen ngon it's good right very mm. <laughs> yeah mm. Peter nè Peter đang ăn nè Peter ơi đây nè đây là ba t mình uh, mua của hàng sáu mọi người đây là I, I just buy some uh, à, cham it's called cham right cham cham yeah Ramen. Bacon. Bacon, yeah, yeah, bacon. <laughs> I forgot in English. Yeah. And I make some fried egg. Mm. Ừ. Bánh mì này mọi người. Đó, bây giờ cả nhà mình ăn nha. Đó, bà nội Peter này đang ăn nè. Rôm, Đó, Peter thì ăn bánh mì sandwich. Bánh mì sandwich đây à, chồng mình thì đang nghe điện thoại đó mọi người bây giờ mình à, sẽ ăn à, ăn trưa nha thì à, mình cũng ngừng video để ăn trưa cho cả nhà mình tự nhiên á thì mình cũng xin kết thúc video tại đây mọi người nhớ đăng ký like và share nếu mà yêu mến gia đình mình nha cảm ơn mọi người rất nhiều bye bye